Chào tất cả anh em Cũng đã lâu rồi tôi không à, làm những cái clip về cách sử dụng cái bộ hột bầu cua báo dung không tang thì à, hôm nay à, nhân tiện cũng có ông khách người đã đặt cái bộ hột bầu cua báo dung không tang này thì hôm nay tôi làm một clip giới thiệu anh em về cái cách chơi bầu cua một cái mẹo đánh bầu cua bịp rất là hiệu quả dụng cho những anh em nào đi uh, chơi bầu cua đánh bầu cua thì uh, tất cả những cái sòng sới uh, có thể chiến thắng mang uh, tiền về đây nó là một cái mẹo uh, chơi bầu cua mới nhất 2020 hiện nay chính là sử dụng những cái chấm từ báo dung để chúng ta đánh bầu cua trên đây nó là hai cái máy báo dung đây nó là cái máy dung còn đây nó là cái máy thụ sóng khi nó nhận được tín hiệu từ cái hột này nó sẽ báo qua cái máy này và nó truyền về đây nó sẽ cho chúng ta biết mỗi khi mặt của bộ hột nổi lên ví dụ như cái bộ hột này là tôi đã làm vào mặt ba con nai vào ba mặt nai của bộ hột thì khi có mặt nai nổi lên thì tất nhiên là nó sẽ rung còn những mặt khác thì hoàn toàn không rung cách chơi rất là đơn giản khi vào chơi thì anh em chỉ cần đưa được ờ, một cái bộ hột này vào và bộ hột này đảm bảo với anh em 100% là không có tăng tích gì cả nó khác hoàn toàn với những cái hột báo dung 6 mặt đây và bên trong nó sẽ có những cái con chip như thế này Đó. khi sử dụng những cái bộ hột có chip như này thì lỡ như tay con hoặc là Đấy, nói chung bất kỳ ai người ta có thua trẻ người ta xé hốt ra thì chúng ta không biết ờ, nên nói cái từ nào để miêu tả được cái chuyện đó bởi vì thường trong cờ bạc thì người ta khi thua người ta rất là hay cay cú mà cái chuyện cay cú người ta bị bịp trắng trợn như thế thì tất nhiên là người ta sẽ có những hành động gọi là sẽ không được ờ, tế nhị như bình thường còn bây giờ chúng ta sẽ sử dụng như cái bộ hột bầu cua bảo dung không tang này chỉ cần anh em vào chơi có thể là một là trường hợp là anh em đưa thẳng vào bên trong hột hai nữa là chúng ta sẽ dán vào những cái chấm tử dán vào đầu ngón tay và chúng ta chạm vào hột thì bất kỳ lên bất kỳ mặt nào ví dụ như lên chúng ta dán vào mặt tôm chẳng hạn như thế này thì lên mặt tôm nó sẽ rung cho chúng ta biết còn những mặt khác thì hoàn toàn không rung thì anh em nào cần tìm hiểu muốn sở hữu cái bộ bầu cua báo dung không tang này có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây 0983 30 22 22 và 0844 555 559 thì bên ờ, cơ sở chúng tôi chuyên cung cấp bán những cái ờ, bộ đồ chơi bầu cua tài xỉu rất là hiệu quả và hoàn toàn không tan uy tín chất lượng hàng đầu bây giờ tránh là mất thời gian của anh em tôi sẽ thử qua cái bộ ờ, hột bầu cua báo dung này và mình dán vào cua Đây, tôi sẽ để ba mặt nai đây là bộ hột này tôi đã làm vào ba mặt nai đây là cái máy báo dung khi vào chơi anh em chỉ cần đeo cái cầm cái máy báo dung này có thể chúng ta ngụy trang ở trong cái điện thoại hoặc là trong cái nón cũng có thể anh em để ngay cổ tay này thôi mỗi khi ngồi gần cái chúng ta sẽ dùng tay chúng ta đưa qua là máy rung thì chúng ta biết rồi còn đây là cục rung thì ờ, có hai phần cục rung một là chúng ta có thể làm trực tiếp đưa trực tiếp vào cục rung này là một cục rung và một máy thu sóng nó sẽ vào một bộ nhưng ở đây tôi làm hai cái riêng biệt để cho anh em biết và cảm nhận được ờ, cái nhịp rung của nó như thế nào có dễ chơi hay không trong đây nó có hai cục pin như này anh em cho chơi là anh em bật công tắc lên bật lên và cục rung sẽ để đây khi chúng ta bật cái máy lên này đây máy bật lên và cục dụng này nó sẽ dùng có lẽ nó hết pin để tôi kiểm tra lại cục pin này và tôi thử cho anh em khi chơi anh em chỉ cần đưa cái cục pin như này thôi rất tiện cho anh em mỗi khi đi uh, chơi chỉ cần đưa mỗi cục pin vào lắp vào và chúng ta có thể chơi được từ 6 cho đến 8 tiếng liên tục đó ok máy rồi đã kêu đèn đã sáng đây anh em nhé cách chơi rất đơn giản thôi. bây giờ tôi sẽ sóc thử cho anh em xem và tôi sẽ đo cái nhịp rung của nó Đó, như bây giờ tôi khẳng định với anh em 100% là là không có nai nếu như ai mà đặt vào cửa nai tôi sẽ tả tôi sẽ khui đó chính xác nó không hoàn toàn không bị lật hột anh em tay tôi hơi trơn nên nó bị đổ rơi này. đây không có nai chỉ có tôm cua và gà bây giờ tôi sẽ thử sốc phát nữa dù sốc mạnh hay sốc nhẹ thì hột hoàn toàn vẫn không bị ảnh hưởng gì như thế này tiếp tục không có nai nữa. nếu như ai đặt vào nai tôi sẽ tả hết hoặc là tôi mua hết đó một bầu một cá và một cua vẫn không có nai nhưng mà Đây, tôi sẽ khui cho anh xem tài trượt quá đó hai gà và một tôm bây giờ tôi sẽ đây sóc sóc của anh này sóc sóc mạnh này nó vẫn không còn ai tôi sẽ khui đó chính xác không còn ai là hai gà à, hai cá và một gà bây giờ cách tốt nhất để tôi sẽ thử bằng cách này tôi sẽ thử từng hột một khi nào còn nai nổi lên thì máy sẽ rung đó anh em thấy không máy rung rất là êm nhé đó có có nai lên là máy sẽ rung bây giờ tôi sẽ lật mặt khác này. đó mặt bầu là hoàn toàn không rung thì nào thử lại này. chính xác không có nai lên là rung bây giờ tôi sẽ thử sang con nai bên này đó có nai mà rung anh em nhé lé đi này cá không rung báo ngang cũng không rung thì nào đúng không bầu bầu cũng không dùng có nai lên mới dùng dùng liên tục Đấy. chính xác luôn Để tiếp tục sang à, này Đó. gà tôm này à, cua cũng không dùng cá không dùng tôm này bầu khi nào có nai lên mới dùng anh em thấy chính xác không bây giờ tôi sẽ thợ em ờ, ấy vào xong rồi sóc thử cho mới phát rồi ok Đó, như bây giờ chắc chắn là không còn ai tôi sẽ khui cho anh em xem đó hai con bầu cua tôi sẽ thử cho anh em chỗ này lần cuối nhé đó, anh em thấy máy hoàn toàn rung có rung như này chắc chắn là có nai có nai này thì tôi sẽ đặt vào cửa nai đúng không ạ tôi sẽ khui cho anh em xem đó một nai một uh, gà và một bầu thì cũng như đầu clip tôi đã nói bây giờ tôi sẽ cắt cái hộp này ra và chứng minh một điều là bên trong không có chip gì cả anh em yên tâm còn một điều lưu ý với anh em là khi nào mà chúng ta không chơi nữa thì ờ, chúng ta có thể lấy cái chấm ở bên trong ngoài ra và cho vào một ờ, cái bảo quản thì khi đó chúng ta sẽ thời gian chúng ta sẽ chơi được lâu hơn và một lần mua nó có thể chơi được nhiều lần chứ không phải là mua một lần xong rồi vứt đi anh em cứ ngại điều đó thì không nên lo lắng vì những cái gì chúng tôi đã làm ra và chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em cách chơi hiệu quả nhất Đấy, anh em thấy hột thì hoàn toàn không có chip không có gì cả bên trong hột trợ hoàn toàn bình thường đúng không